lịch sử ra đời và nỗi khiếp sợ của bom nguyên tử. Vũ khí hạt nhân tiếng Anh, nuclear weapon là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quý ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 30.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Nếu sức công phá là 1 triệu tấn thì có thể phá hủy một vùng với bán kính 100, 160 km. Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được sử dụng vào giai đoạn cuối Thế chiến II khi không quân Hoa Kỳ thả một quả bom phân hạch có biệt danh là Little Boy xuống thành phố Hiroshima. Ba ngày sau, không quân Hoa Kỳ tiếp tục thả một quả bom phân hạch có biệt danh là Phát Man xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Nhưng vụ ném bom này đã khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng. Kể từ vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân liên tục được kích nổ hơn 2.000 lần để thử nghiệm và phô trương sức mạnh quân sự các quốc gia được biết là từng kích nổ vũ khí hạt nhân và thừa nhận sở hữu chúng là Hoa Kỳ, Liên Xô, sau này là Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên. Một số quốc gia có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không được công nhận là Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan. Nam Phi là quốc gia duy nhất đã tự phát triển và sau đó từ bỏ vũ khí hạt nhân. 1. Lịch sử ra đời vũ khí hạt nhân hay còn gọi là bom nguyên tử A. những vũ khí hạt nhân đầu tiên được Hoa Kỳ chế tạo cùng với sự giúp đỡ của Anh quốc và Canada trong chiến tranh thế giới thứ hai, đó là một phần của dự án Manhattan tối mật. Lúc đầu, việc chế tạo vũ khí hạt nhân là sự lo sợ Đức Quốc xã có thể chế tạo và sử dụng trước quân đội đồng minh. Nhưng cuối cùng thì hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki lại là nơi chịu đựng sức tàn phá của những quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1945. B. Liên Xô cũng đẩy mạnh dự án vũ khí hạt nhân và chế tạo thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm 1949. Cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều phát triển vũ khí hạt nhân nhiệt hạch vào những năm giữa của thập niên 1950. Việc phát minh ra các tên lửa hoạt động ổn định vào những năm 1960 đã làm cho khả năng mang các vũ khí hạt nhân đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong một thời gian ngắn trở thành hiện thực. Hai siêu cường quốc của chiến tranh lạnh đã chấp nhận một chiến dịch hạn chế việc chạy đua vũ khí hạt nhân nhằm duy trì nền hòa bình mong manh thời điểm đó. C. Vũ khí hạt nhân từng là biểu tượng cho sức mạnh quân sự và sức mạnh quốc gia. Việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân thường để kiểm tra các thiết kế mới, cũng như là gửi các thông điệp chính trị. Một số quốc gia khác cũng phát triển vũ khí hạt nhân trong thời gian này, đó là Anh Quốc, Pháp, Trung Quốc. Năm thành viên của Hiệp hội các nước có vũ khí hạt nhân đồng ý một thỏa hiệp hạn chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở các quốc gia khác. Mặc dù có ít nhất hai nước, Ấn Độ, Cộng hòa Nam Phi đã chế tạo thành công vào một nước, Israel có thể đã phát triển vũ khí hạt nhân vào thời điểm đó. Vào đầu những năm 1990, các nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết nước kế thừa Nga trước đây là Liên Xô, cùng với Hoa Kỳ, cam kết giảm số đầu đạn hạt nhân dự trữ để gia tăng sự ổn định quốc tế. Mặc dù vậy, việc phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục. Pakistan thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên của họ vào năm 1998, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên công bố đã phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2004. D. Vũ khí hạt nhân là một trong những vấn đề trọng tâm của các căng thẳng về chính trị quốc tế và vẫn đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề xã hội từ khi nó được khởi đầu từ những năm 1940. Vũ khí hạt nhân thường được coi là biểu tượng phi thường của con người trong việc sử dụng sức mạnh của tự nhiên để hủy diệt con người. 2. Các loại vũ khí hạt nhân Albert Einstein, lãnh đạo chính của dự án Manhattan, thường được gọi là cha đẻ của bom nguyên tử. Vũ khí hạt nhân đơn giản là lấy năng lượng từ quá trình phân hạch, còn gọi là phân rã hạt nhân. Một vật liệu có khả năng phân rã được lắp ráp vào một khối lượng tới hạn, trong đó khởi phát một phản ứng dây chuyền và phản ứng đó gia tăng theo tốc độ của hàm mũ, giải thoát một nguồn năng lượng khổng lồ. Quá trình này được thực hiện bằng cách bắn một mẫu vật liệu chưa tới hạn này vào một mẫu vật liệu chưa tới hạn khác để tạo ra một trạng thái gọi là siêu tới hạn. Khó khăn chủ yếu trong việc thiết kế tất cả các vũ khí hạt nhân là đảm bảo một phần chủ yếu các nhiên liệu được dùng trước khi vũ khí tự phá hủy bản thân nó. Thông thường vũ khí như vậy được gọi là bom nguyên tử, còn gọi là bom ạ. Các loại vũ khí cao cấp hơn thì lấy năng lượng nhiều hơn từ quá trình nhiệt hạch, còn gọi là tổng hợp hạt nhân. Trong loại vũ khí này, bức xạ nhiệt từ vụ nổ phân rã hạt nhân được dùng để nung nóng và nén đầu mang chi ti, deuteri hoặc lithium, từ đó xảy ra phản ứng nhiệt hạch với năng lượng được giải thoát lớn hơn rất nhiều. Thông thường vũ khí như vậy được gọi là bom khinh khí, còn gọi là bom hydro, bom H hay bom nhiệt hạch. Nó có thể giải thoát một năng lượng lớn hơn hàng ngàn lần so với bom nguyên tử. Người ta còn tạo ra các vũ khí tinh vi hơn cho một số mục đích đặc biệt. Vụ nổ hạt nhân được thực hiện nhờ một luồng bức xạ nơ trồn xung quanh vũ khí hạt nhân. Sự có mặt của các vật liệu phù hợp như coban hoặc vàng có thể gia tăng độ ô nhiễm phóng xạ. Người ta có thể thiết kế vũ khí hạt nhân có thể cho phép nơ trồn thoát ra nhiều nhất. Những quả bom như vậy được gọi là bom nơ trồn. Về lý thuyết, các vũ khí phản vật chất, trong đó sử dụng các phản ứng giữa vật chất và phản vật chất, không phải là vũ khí hạt nhân, nhưng nó có thể là một vũ khí với sức công phá cao hơn cả vũ khí hạt nhân. Đồng hồ ngày tận thế tiếng Anh, Doomsday Clock, là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bulletin of the Atomic Scientist bản tin khoa học nguyên tử thuộc Đại học Chicago lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu theo đó hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu, thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm, 12 giờ đêm hay không giờ bấy nhiêu. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí công nghệ cao khác, đồng hồ ngay tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến, từ tất cả những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa loài người, như sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano với thông điệp gửi đi là con người đang ở ngưỡng chỉ còn vài phút nữa là tới nửa đêm. Cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc bạn nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc bên gia đình. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và để lại lời bình, thân ái và hẹn gặp lại.